quá trời nước ở dưới rồi xung quanh ta là nước ê nè ủa nó xuống nước là nó chết hay là nó không di chuyển được nó xuống nước là nó sẽ bị lấy đam nhưng mà mỗi lần mà nó nó tới gần nước á là nó sẽ spawn chỗ khác ờ à. hay nó giết đi ok ok để biết chờ rồi có mẹ giết nó hả ừ đúng rồi nếu mà đã muốn đánh nó thì tốt nhất là nhảy xuống nước à là vậy nhưng mà mình phải có vũ khí mạnh đúng không chứ mà vũ khí cùi đâu ăn thua mấy ờ, đánh lâu đánh lâu vô kia mới stream xong hả như mình đang chơi cái này là là nguyên bản của Minecraft mà đúng không? Được có mod miết gì đâu đúng không? Không, bản, nguyên bản gốc luôn, bản gốc luôn. Ừ. Ok. Ủa sao kia làm gì đứng im chỗ rồi? Kia đang <laughs> bị sự cố gì vậy nói về chuyện đấy khi dụ được nó hả ok ok mình uh, chỗ này không uh, dụ nó được hả ok ok không dụ không dụ nó được ừ tồn á ấy à Yeah. giờ mình cần làm cái gì ta à nhớ rồi mình uh... phải đi đào nó không thể đi qua hai khối hả à rồi ôi, ôi sao lâu lâu nhưng mà mình nó cứ nhảy nhảy là thế nó quái nào đó bởi vì là view uh, đang đứng ở gần cái một block nào đó cho nên là nó nhảy à rồi đứng trên cái hộp hang nè quy đứng tưởng cái loại tưởng loại cái nút nhảy của mình chứ là nó sẽ tự động nó nhảy luôn ừ à hiểu rồi đào đó nha để, để đi xung quanh xem có gì không Come on boy, come on, come here Đây nice. Ồ, dưới này đẹp thế nhờ đừng có nhảy xuống lava nha hả lava là sao đừng, đừng nhảy, xuống đừng, lava đừng nhảy xuống dung nham nha cứ quyên thấy cứ thấy dung nham cứ nhảy xuống kiểu bị hấp dẫn á đẹp à đúng rồi dung nham đẹp à đang đi ờ, đi, đi shopping đang đi dạo ở dưới xem có gì không view là nửa mặt đâu phải là là dơi dơi ở gì mà bướm đêm <laughs> đâu giống như tôi, hơn thắp, tôi sẽ tôi sẽ thắp sáng khu này luôn cháy như free fire ờ rồi dễ nhìn đường dễ nhìn quái vật hơn như đốt mà đốt đốt gì để làm gì để để đốt mới chứ làm gì gì ờ ồ hôm này chèo đã hơi nhiều Will thấy Will thấy cục sắt mà chưa? Có hai màu sắt không? Ờ sao? Có đào hay sắt chưa? Hay là đang, đang đi, đi dạo xung quanh xem có gì không đây? Đi xung quanh mấy cái khu thấy than nhiều à. Sắt chả thấy thấy toàn than. Đập đá simulator ôi rồi chạy chạy chạy chạy ờ niên <laughs> leo đốt rừng đốt rừng tiếp hả đốt rừng lấy than hả làm gì mà đốt hoài vậy leo ờ sản phẩm nên có chỗ xây nhà ờ vậy hả đốt rừng là option tốt nhất ai à, rồi cháy rồi <laughs> phải là cái mà à quên mất mình phải xây cái đường đi lên thấy một hình em dày hồi nãy bị sập em á ờ, nãy bị sập chứ bây giờ làm cái stream hai rồi um... kẹt với đường lên là sắp này bướng như ta đang đập đá sập ngang rồi à. đây đi lòng vòng xem có gì không khúc này không có gì đặc biệt từ từ đấy ừ, tàn Ồ hết than rồi Hmm sa cây còn hang là quá trời hang nãy đào chúng cái mỏ hang ừ. luôn ngon vậy cái khu mà Vietnam, ấy... Vietnam thì đang đi dạo đây chắc là chế thêm một đống ờ, chế thêm một đống ờ, đuốc nữa cái gì cái ờ, đuốc đuốc lửa đúng rồi chế thêm đống đuốc lửa đó Will đào sâu sâu xuống tìm, tí. tìm kim cương, kim cương có gì ngon, chế chế giáp kim cương, vũ khí kim cương hay sao? Ừ, chế vũ khí giáp. Ngon. Cầu cái phiên bản này nó có một cái giá nó nó nó cũng mạnh hơn ồ oh. sao cái nút vậy nó cứ nhảy hoài vậy tự nhảy hoài nè bây giờ làm sao để đi xuống đây để tôi xem coi hồ nước hả view đào chừng nào mà chẳng thấy nó xuống một đá nào mà đào đập đập không bể á nó là đá nền đó là đào xuống đó là là không đào tiếp nữa đột phá giật bay năm <laughs> oh shit khi mình đốt được mình hãy nên đốt từ từ tôi xây cái đường đi lên cái cái này gọi là đốt bằng cả đam mê ấy. là quạt là quạt lại lại lại lại lại ok tạm thời cứ vậy đi Ủa sao cũng kia tối thui vậy ta Tối của Will nó bị full chưa Từ từ từ từ từ bình tĩnh Cái cục gì đây dưới là ba nhiều cương kim cương lắm từ từ mình đừng quên chế cái uh, là nung lò nung với gỗ đúng không nhum nham nhiều vậy từ từ tôi bị lạc mọi người rồi back, Timber uh, là kia à, reality xong rồi em hello where you going Hà là quên lấy nước thế này Sa đã quá lạ là sao? Ủa cái cục là đỏ đá màu đỏ là đá gì vậy anh Leo? Đá, đá đỏ à, Đó là redstone Nói chung là cái đó là gọi là đồ điện của bột điện của ờ, thế giới đấy Đồ hiếm hả? À, không, không hẳn là hiếm nhưng mà redstone có thể dùng để tạo ra mấy cái đồ đồ đồ điện nó nó đơn giản là đồ à. điện nó cần cái đồ là một động cơ này kia làm ra máy móc này nọ khó đập thế nhỉ ở ờ, redstone á là view còn phải có cuốc sắt từ um, từ từ cuốc sắt trở đi á là mới đập được uh, mấy cái uh, redstone rồi uh, vàng này rồi vàng rồi uh, kim cương này nọ chứ còn uh, cuốc đá thì uh, view chỉ có thể đập uh, được uh, than với lại aqua à, à, à, cái gì đá aqua thôi rồi xây cái đường đi lên nha mọi người thế từ Trong rồi không xem ông bảo ở ờ, dưới lava có kim oh shit Cầm bật ôi bạn ơi bạn ơi bảy rồi có ôi bạn ơi từ từ từ từ từ từ thôi bạn ơi bạn ơi bậy rồi từ từ từ từ hãy nhìn một cách khách quan đây nhìn không đấy uh, mình đốt được một cái thấy cái trời nó thoáng đẳng chưa không bây giờ để mình lấy kiếm mình chơi với bạn 500 hiệp nha <laughs> đâu rồi rồi là mất tiêu rồi Ủa nó rồi Bắn mình dữ lắm mà Thôi kìa <coughs> Đang chạy nè em Anh đang tìm cách anh chạy đây mười lăm đặt lóc ờ, đi hẳn lên luôn đặt lóc với chân hẳn nhưng mà đi lên hẳn nó ờ. luôn ui lên, trời ơi bé một nhảy xuống là bà thế thôi thế mò chẳng thấy đường thế thôi thế mò chẳng thấy cái đường từ từ từ từ không ai hiền mình nhậu mình hơi hết Mệt quá, chạy đáy đường Đọc bớt rồi đi, ờ, uh, hiện tại là mình... Oh shit, mình đâu rồi? Tôi lại, đây là đâu? Rồi chắc là... Ok Nguyên bị lạc rồi Oh shit, chết rồi, bay mồi Không Rồi xong Welcome back view Khóc <laughs> biến gì, khóc biến gì dạ, rất nhanh Không sao không rất đồ nhưng mà khám phá ở dưới có đồ Vật vâng. Ơ, ờ, à, tối tiên nó mò chả thấy đường Biết vậy mình chừa lại vài cái cái đuốc rồi Bay quá không rớt đồ Càng bay ừ. quá Trời rớt, rớt đồ là khóc thiệt luôn <laughs> Khóc thiệt Kiếm được quá trời sắt luôn mà ừ. Kiếm quá trời sắt mà rớt đồ là khóc luôn Đồ ăn nhiều quá à. Bít tết khoai tây Ờ, những cái khoai tây này mình cất hết bàn khoai tây rồi uh, well, uh, Leo sẽ làm cái ruộng sau Ủa sao lại có mấy cái uh, mấy cái gọi cháy thế kìa Leo uh, well, uh, Do Leo lốt Xét đánh, xét đánh, xét đánh Xét đánh, ok Ừ, Chế đúa, ok Chế đúa Ủa bạn chế tạo rồi Đuốc ở đâu rồi À, thiệt tình chứ Tại này rối quá mình quên đặt cái bàn chế tạo mình chế ổn hết ở đây rồi ok dễ rồi đều với bạn phụ sắt hai điện tưởng ờ, tôi đang bị lố tí để tí à, từ người đứng đầu là cấm cái cấm điện ok quá quá trời uh... nice quá Vậy trời uh, quá trời đúa rồi ờ, hả à? không không này rồi không có gì Vậy, view ơi có cái à. mấy cái thỏi sắt ở trong đây view làm ra giáp cho mình luôn đi thỏi sắt làm giáp luôn hả ừ okay. để xem rồi sắt rồi sắt trong thùng cái gì đúng rồi à... chắc là làm được uh, một cái áo hồi sắc hả là... hồi sắc hay là à, cái uh, à, thỏi á sắc thỏi thỏi cái góc cuối cùng á đây nè Ủa khoan thấy toàn than gỗ với lại đá lửa rồi phôi sắt thôi mà Hay là ý là trong trong trong cái chỗ chế chế khác Đây nè cái này nè à, Leo không biết bởi vì Leo dùng uh, tiếng Anh cho nên oh. Leo không có đây là, ném ra nào rồi lấy cái đó chế ra à, phôi sắp ok bởi vì Leo dùng tiếng Anh cho nên Leo không có biết được là tiếng Việt sắp bây giờ là sắt chế mình chế áo giáp nè áo giáp được cái áo giáp rồi được cái áo giáp thì uh, chế luôn uh, cái cuốc uh, sắt đi nếu mà view còn để uh, cuốc sắt đào xuống dưới ừ à, cuốc bỏ chim mới nha chứ không phải là cuốc ờ, trồng trọt đâu nha cái cuốc chim sắt á cuốc chim sắt là bị ờ, bị bị thiếu rồi không đủ rồi thiếu rồi ờ, thiếu rồi kệ có mấy ai đốt rừng mà bị cháy chết như Leo đó <laughs> Leo tự đốt tự cháy luôn cuộc sống à giờ giờ mình phải chạy vô lại làng rồi ủa Leo Leo vào làng lại chưa Ờ, chưa, sao vậy? Nhung sắt đi hả? Nung á Từ từ Từ từ để xem coi Sắt hả? Ủa? Trong kho đâu có sắt đầu nung Có rồi ờ... Sắt rồi Sắt thô á, sắt thô view có không? Sắt thô, sắt thô Nếu view không có sắt thô thì uh toàn đá cuội không mà đá có, có có có có có chín cái sắt thô rồi vậy bỏ vô cái lò cái lò này nè cái lò đằng sau nè chứ cái lò đằng trước uh, ờ, nó chỉ để nấu đồ ăn thôi sắt thô đâu rồi bỏ vô rồi ok ok thấy rồi cừu mình phải mặc một bộ giáp thôi chứ như thế này mà bộ làm bộ nghe đập để chết coi hai anh chị cãi nhau <laughs> rồi bù chan luôn sao bây giờ sẽ thấy tôi đi vòng vòng hoài tính ờ, làm kia mà sao bây giờ đi vòng vòng chơi quyết dọn cái đống này đó chết nhanh lộn xíu à à lại đây ngoài hình như là một à, một à, một một, à, một sắc phôi là mình chế được một phôi sắt đúng không đúng rồi đúng rồi một cái ngon chờ thôi còn ba cục nữa ba cục nữa là xong không chế được cái gì đây game này tính ra phải chơi thường xuyên nha không chơi thường xuyên là quên á cũng không hẳn nếu mà nếu mà giống như là view thuần thục rồi á thì view ờ, không có quên được đâu ôi nó nhiều thông tin mà cũng có xác suất quên chứ chỉ nếu mà xác suất quên thì chỉ có mấy cái ít khi dùng tới mới quên được à. ok cho chính cục sắt này xem chế được cái gì không chính cục sắt uh, chế được uh, cái quần cái quần cái <laughs> quần sắt ok cũng được có còn hơn không à, cho anh vị phô mai nha em quần sắt giày giày chế được luôn nè ủng đúng không giày là ủng đúng không ủng đúng rồi đó ồ ngon mình đã full combo rồi có mỗi cái khiên là chưa có khiên sắt hả ủa, cái, ủa cái khiên à, của leo đưa cho view là kia cái đó khiên sắt luôn đấy cái đó khiên sắt khiên, nó ghi nó ghi khiên, là khiên thôi mà ta ừ thì bởi vì khiên đó chỉ có một loại mà nó à, là làm bằng từ sắt view kiếm đồng mà đồng gì kiếm đồng bằng xây nhà cho đẹp hả đồng gì đồng à, đồng bằng là hiện tại mình không có cái chỗ vị trí nào là đồng bằng hết à, em ơi anh à. đi à. vòng vòng coi rồi mà thậm chí anh có cái map luôn mà anh à, anh thấy không có cái chỗ đồng bằng chỉ có là ừ chắc là sắp tới anh sẽ đi tìm một mà lóc bằng chính phôi á tìm đi á làm cái nhà thu lôi luôn nhà thu lôi có nhà thu lôi nữa cột cột thu lôi chứ cái nhà thu lôi là thịt nhà giấy <laughs> nghe cái nhà hưu lôi vậy nghe cái nhà thu lôi <laughs> gì vậy lắp lại bớt đi để nhiều quá đi, đi lọt chết nữa không để, để đó đi Piu ơi để đó là chỗ đốt rác á đốt rác hả ừ nhưng mà mình lắp lại vài cái đi lộn mà mình cứ đi lộn té xuống cũng có chỗ trèo lên Ồ, ờ, oh, thì đây Bầu redstone à Dạ thu lôi thì uh, có làm để chế ra làm ra Frankenstein chứ Giờ mọi người đang ở đâu vậy? Đang ở nhà nhà chết boy hay là hay là trong dân làng? Ờ uh, là sao? Ờ à, khoan thái liều Vậy là là gì? Là có mọi Saki ở bên kia thôi gì? Ừ. Mời Saki thì, đang đi. Còn Leo thì uh, để Leo đi vòng vòng để tìm uh, vị trí uh, nào tốt tốt để xây nhà. Ok. Ủa vậy là cái cái vấn đề xét quyền để chơi tiếp là, là, là xác trong game hay là sao? Ờ, cái đó là trong server, xét server. Xét ngoài. Ừ, xét server trên uh, trên web. À, thì cái đó là um, web, cái đó thì nếu mà view uh, muốn thì Leo uh, uh Leo, Leo chỉ view cách tạo quyền. Ờ. Ừ. Vậy là nếu muốn chơi với fan thì cũng phải uh, thì cũng phải uh, xét cho fan thì fan mới xây được cái gì? chơi tiếp rồi mới chơi đến vào chơi tiếp rồi cái gì thì có người có người trong ờ, có người trong server là là là được là server nó sẽ mở nó không tắt có người ừ. server nó không tắt ờ vậy thì bữa nào bữa nào mò thử làm một cái server cho cho viewer chơi thử xem nhanh dạ mà để Leo chỉ view cho ừ là một server cho viewer chơi nhờ năm sáu phút là có một cái server ừ. nghịch tung hết quậy banh hết cái, cái dân làng ra luôn sang <laughs> bằng cái tí diện thấy nhìn vùng đất nó trống trại luôn thì thật ra là xây ở đây cũng được ờ, để Leo đập cái chỗ đóng đá này thôi à, đóng ờ, đất này thôi okay. Ờ. từ từ em anh đang đang stream mà từ từ khi nào xong server anh sẽ báo cho khi nào mà Điều. xong server anh sẽ báo bên uh, tất cộng đồng nha View ơi đừng có à. dùng uh, cuốc đất uh, gì cuốc đá à, cuốc mỏ chim để ờ, đập tôi à dùng cuốc đá thôi vậy cùng dùng cái sẻng có cái sẻng mà sẻng á ờ quên ừ. Mất. mình có sẻng mình quên ồ sẻng nhanh vậy thì đấy ok tại vì à, bên à, viewer cũng nhiều người chơi Minecraft lắm có người còn đòi tài trợ cho Villa Minecraft bản quyền mà chỉ cần chơi là được làm content là được tài trợ ăn thôi <laughs> ghê phải game à, game Minecraft thì cũng đâu có rẻ đâu mà có có có có viewer sẵn sàng tài trợ luôn ờ ừ cũng uh, hình như là sáu bảy trăm gì thì phải ừ cái đó cao quá chứ rẻ đâu nhưng mà mua nhưng từ mà, từ shop ờ, bản quyền thì uh, nhưng mà nó thì thì nếu mà bản quyền á về việc là view nếu mà view có chơi uh, ờ, bán server cộng đồng á thì mới cần thiết phải mua game có bản quyền còn không thì uh, tốt nhất nên xài crack cho, cho nó đỡ tiền ờ vậy hả ừ. bởi vì là chắc... về cơ bản thì là <clears throat> về cơ bản á là Minecraft uh, bản quyền á là nó cũng không có khác gì so với lại uh, bản crack hết trơn á chỉ có khác một chỗ là chào Phụng nha cập chờ mấy cái server cộng đồng thôi à vậy hả chào em nha ok nhưng mà chắc là phần lớn là viewer họ sẽ chơi rất nhiều hơn đúng rồi đâu phải ai cũng có tiền để mua uh, game nữa ok ok <clears throat> bản thân Leo cũng có uh, game bản quyền nhưng mà Leo xài uh, thích xài rắc thứ à. nhất là có thể thấy được uh, mô gọi là skin riêng của từng người ừ. Ừ, ờ, cho nên là hello Sagi nha một bản quyền xong không chơi được các bạn uh, ờ, rắc được uh, ờ, sim ơi thật ra là chơi được nhân sim nếu mà cái server đó nó có mở bản quyền giống nó có mở cho rắc giống như là server của Leo là hiện tại là Saki là đang xài bản quyền em bản quyền thì uh, bọn còn Leo với lại View đang sàn bản rắc cái gì Vẫn chơi được với nhau nè bên stream của Leo nhìn mặt anh View lớn tuổi lắm á là sao mà sao vậy em nói vậy anh không hiểu luôn á là những cái mua đồ hay sao à, chắc là dùng mua đồ chứ gì cái ý nó mua đồ rồi ok chắc là gì là ồ mình mặc thêm uh, nữa. từ từ tự nhiên cái mũ sách đó lại có dòng màu xanh là sao độ bền hả ừ đúng rồi độ bền ủa sao có mỗi nếu mà hết ờ, cái đó hết cái thanh đó là coi như là nó hư đấy ủa có mỗi cái cái cái nón là có đồ bền thôi à đâu cái cái nón á ờ có thấy cái có một cái nón có màu xanh đâu mà thì bởi vì á là nếu mà view ờ, bị ờ, đánh bởi mấy cái khác thì mấy cái, cái nó cũng sẽ hiện đồ bền thôi lúc à. thì view có cái nón sẵn rồi cho nên là nó bị quấn chúng nó nó hiện đồ bền thôi chứ đâu ờ à, vậy yeah. được cái thằng có đồ bền chứ của quản quyền để ủng hộ nhà phát triển cài rác ờ, để có skin ừ thì đúng nhưng mà nói chung là nhưng mà bây giờ nói chung là ưu tiên cái nào mà fan tiếp cận dễ thôi chứ mà chơi bản quyền mà mới bản quyền mới vào thì và nó khó tiếp cận đúng rồi thì Hút đồng ý mẹ thôi à, Leo chỉ ờ, làm vài chỗ thôi thì đúng là VTuber tụi ờ, cái VTuber tụi mình á là đa phần là mua mấy con game bản quyền để ủng hộ nhà tài trợ cũng như là quảng cáo cho trên ừ. stream ấy à, thì nhưng mà còn cho các viewer thì ờ, vẫn ưu tiên cái việc là ừ miễn phí ừ đúng rồi mà khuyên mấy bạn là nếu mà chơi lâu dài hẳn mua còn không thì nếu mình chơi một hai bữa thôi á thì chơi uh, phí thôi được rồi đúng rồi các là mấy cái content của các cho các server cộng đồng đó thì thì ừ. hãy nên mua còn còn không đó là, hư không phải thư thì đó là hư mà Tuy hang bát cho bọn em đi gì bọn em đi anh view hang bát thì nào mà anh đang có server riêng cho fan đó nha chứ giờ mà anh đang đang ở ở chùa bên server Leo mà chừng đó thao mà xây ủa giờ xe server nó sẽ lưu trên hệ thống website của người ta ấy, trên trang chủ gì ừ. đúng rồi đúng rồi nó ừ. sẽ lưu lại ok mấy anh thì hot mấy hot thì ok rồi mấy mình sao giờ để trời sáng thôi làm tiếp đấy ok ờ, để coi ừ, ở chùa là ở ké này là kia theo kiểu ở ké nha ở ké bên uh, Leo thì thực thì mở. Ờ, ừ <coughs> nói ở ké cũng đúng rồi mà nói chung á là Leo có thể chuyển nhượng uh, quyền truy cập server cho view Ừ. thì giả, giả sử như mà view có muốn uh, chơi solo mà... để vào server server để xây dựng ừ, thêm á mà chơi solo thì uh, view có thể <coughs> để vào tại vì chơi với fan thì mình sẽ có một cái server mới tanh chơi nó thoải mái đúng rồi ui ôi zombie kìa zombie nhiều phết nè ừ. tối là nó spawn ra để đâu đây rồi ừ có vài chỗ nó bị lắc Hmm. nói chung là đối với lại uh, cho Minecraft mà cho viewer á, thì ờ, có hai thứ là cân nhắc là thứ nhất á, là vấn đề là <clears throat> Minecraft ờ, Minecraft của PC nó không chơi được chung với Minecraft của điện thoại cho nên là dù mua bản quyền cũng vậy hả ừ, cho dù mua bản quyền cũng vậy bởi vì là có cái là Pocket Edition với lại uh, PC mà cho nên đó <clears throat> là thực ra thì không phải là không được chỉ là đơn giản là cái đó thì cần phải có một ít uh, cái gì gọi là kết nối uh, ờ, mạng kết nối à, thì mới được còn không thì thường là ở PC chơi riêng mà đa số chắc là van chơi trên ờ, trên máy tính là nhiều thôi chứ họ không chơi trên điện thoại máy đâu đi số uh, tên thì để xây lâu đời tình ái để rước công chúa về đi view á <laughs> rước công chúa nào đây công chúa này là công chúa đúng công... trai làm công chúa bà rước cái công chúa đó là các anh dân làng mà bị đầy Will đạp á rước không về <laughs> thiệt chứ ok ờ trời sáng rồi trời sáng rồi nhanh lại ok con gì vậy nhỉ con gì nó mới bắn mình vậy thì uh, nè con skeleton nè nếu mà bán là chỉ có skeleton thôi chứ không còn con nào nữa ừ. chứ ok thì à, à 11 giờ mình làm mục tiêu Thôi, uh... công chúa đây cầm đực rượu mà ai công chúa đây <laughs> không có công chúa mọi người ơi cầm đực rượu không mà công chúa Thôi, rửa đâu bà kêu kêu đực rửa làm công chúa thấy nó hơi bị đau mông <laughs> chị ơi chúng ta chơi vào ăn được thôi đau mông lắm đau mông lắm công chúa này có rầu không <laughs> ờ thiệt tình chứ ô khu kia cao dữ ta núi hả ừ. ừ núi Ủa đây dừng có hai cái làng lần nào Hai cái làng á Không có làng khác đâu đây nè Thấy ở... Gì Leo đâu nhân vật nữ đâu Lô Nam à Lên dưới đây là nhân vật nam là tóc dài rồi mà <laughs> Nhìn sao ra Leo là nữ vậy Vậy sao nhìn ra mà là nữ hay vậy Đây là nhân vật nam là tóc dài thôi Đừng để bị lừa Game là những cú lừa <laughs> ủa làm gì đây trồng cây hả ui cái làng này nhiều cù vậy ủa ừ. trồng trồng à, trồng trồng, à, trồng cái gì đây trồng khoai tây đây ok gì anh leo sẽ là công chúa hả đâu ra ủa, đâu ra vậy huy <laughs> mở đi tụi bay công chúa leo ở đâu khoai ừ, ừ, nhớ một khoai tây có còn hạt giống không ờ à, khoai tây, khoai là cũ khoai tây là cũ mình phải cần có đất đúng không ừ? có đất mới nhét vô được gì à, ờ, trước ờ, tiên á, là vì phải uh, xới đất lên trước xới hay dùng cái cái cái cái, đá hả cái cuốc ờ, ừ, đá à, để để kiếm một cái khu đẹp đẹp trồng á mình có cần tới đó không có, uh, tốt nhất là view nên để một uh, một khu vực một vũng nước để uh, nó sẽ lan nước ra cái khu vực xung quanh à, mình trồng trồng gần nước hay sao đúng rồi trồng gần nước trong gần nước thì tùy view thôi à. nếu mà, thì tùy view thôi à, thường là diện tích uh, ờ, lan nước của ờ, nước á thì nó sẽ là 7 7 block dòng này không là đi dạ, Không. oh, rồi công chúa hết chết mẹ rồi tôi đập anh luôn cái đất cục đất rồi từ từ có sim có sim là công chúa như đào một cái hố xong rồi đổ nước, nước xuống Ngươi có xuống nước chưa? Có xuống nước chưa? Chưa, đang đang khoét hết tay. Đây, liệu có xuống nước nè. tôi làm gì vậy đang phép à, không không phải cái gì không phải vậy hả lộn ờ, hả ờ. view á là cần đây nè cái ờ, này là đuốc đó vì bấm chuột phải nó sẽ ra cái này à cuốc đất nè à nhưng mà không nhớ cuốc đất chứ không phải là cuốc mỏ chim nha <laughs> ok ok à như thế này hả vậy liền vậy là tôi đã bị hớ rồi mọi người à, à ok để tôi phá banh mấy cục kia à cái lúa mình trồng một người nè ok về ổn rồi đó Dạ, à, ừ trồng mất rồi view ơi tôi cố kết thôi ok trồng một cái, cái, cái ô nhất định thôi ừ. à đây hai là đặt cái tay đâu rồi ấy tôi bỏ lỗ. khoai tây không tiêu ở à, đây người bấm uh, khoai tây uh, cầm khoai tây rồi sau đó là chỉ vô chuột phải cái, gì tới ở uh, bấm chuột phải vô rồi nó sẽ trong ok ngon lành được rồi nè <laughs> nó vậy thôi chứ tới bữa chơi lại là khi là quên á chỉ như hơi kém nhiều khi hay bị quên ok thiếu khoai tây rồi từ từ sao kia ộp rồi hả người ta hỏi sao kia ộp rồi hả sao kia vẫn có sao kia vẫn đây mà sao kia vẫn đây chờ tao ra nha em Thay vì hâm ngàn đập đá mọi người Chờ <coughs> tôi ra nhá Ủa, Trai hát đập đá mất tiêu hết rồi Bánh bí ngô mình trồng được không? À, không, bánh bánh thì sao trồng Bánh sao trồng được, chờ ông nội ơi Ờ, bí ngô á, thì cần uh, hạt Hạt mới trồng được ừ. Ờ. Người làm lấy hạt, hạt bí ngô nè Ủa, hạt đâu? Ai cầm rồi? À, đây, đây, đây, hạt này Ok Được rồi Lúa mì mà đừng có trồng cây ở khu vực này trời ơi đâu <laughs> trồng khu này đâu <laughs> ai trồng cây lên vậy câu ý, ý là trồng ờ, cái mầm cây lên vậy cái gì đâu bưng bưng bưng bưng lên bưng lên lên tôi không biết để <laughs> vẫn đang trồng uh, khu vực riêng tư mà hello Hima chào mừng đến với chúng ta chúng ta cần khu uh, riêng tư để trồng trò để tôi uh, tôi chế cái gì ta à, cái gì vậy? mình sẽ xây một cái gì đó đánh dấu lô ngọc minh nha à. đánh dấu lãnh thổ à, để coi một <laughs> đánh dấu lãnh thổ nghe nghe nghe nghe giống con gì ấy. đánh dấu lãnh thổ nghe nó hơi kỳ kỳ à Ờ, ok mình sẽ đặt cái khúc này nha một cái block đi ờ à, thế nào nhỉ ok để xíu tôi sẽ đặt nó là cái hình à, ok à, Vâng. Thì uh, xây nhà thì chắc là để sau rồi chứ bây giờ cũng okay. À. lắm rồi như này đi Ủa Ngọc Minh Bí ngô trồng cách nhau một ô á Trồng đại rồi cái gì đâu Đúng rồi bí ngô ờ. trồng à. cách một ô Nó trường một ô bên cái bên để nó mọc À dạ ừ. Chết mẹ rồi nên mình lỡ mình trồng cái kia rồi Không sao không sao Không sao, không sao. Thì đập thôi chứ gì đâu cái nào không mọc được thôi là cái gì hả cựu Rồi, à, ok mấy con quái vật nó có vô nó phá mấy cái vườn cây của mình nữa không không chỉ có ờ, không không có phá được trừ à, ờ, làm là dấu đại thôi mà trừ khi là mình dập lên, lên thôi. làm dấu đại dập lên thôi đừng có dẫn mấy con ripper với tay nó nổ hơn à ờ, ok ok à không ripper nó nổ không phải block đâu nha để nó xây một cái uh, biểu tượng nha biểu tượng quách biểu tượng quách biểu tượng gì trái tim nha à không khỏi đi không cần tôi tưởng uh, tôi tưởng ông xây hộp gì hộp giá ấy. Tecnici sen diye lan bir. Tụi tôi là mặt rồng Không cần đánh giá <laughs> Tôi sẽ đánh giá là toàn luôn Nghĩ luôn bỏ nhà luôn <laughs> đẹp hả nhà mod cái nhìn đẹp hả Ray Jason What happened? Như thế này bình thường mà ta, cầu nghĩ gì vậy? cầu nghĩ gì trong đầu vậy? Đào kim cương mua hai người còn lại á. Hả? Cái gì? Đào kim cương vỗ hai người còn lại Hồi mình gọi Là sao? Là kia kia đi kiếm kim cương. Đứa nào bày trò gì? Dùng bột xương trồng nhanh hơn á là mình mình giống như là phân bón hay là sao? Ừ đúng rồi phân bón bột xương mình lấy ở đâu nhỉ ờ, lấy có lụm hai cái bột xương á là nó lấy từ xương rồi nhuyễn ờ, rồi bỏ vô cái rác trên table đó khoan giết, xương giết là mình con, giết mấy con ờ, cầm cung hồi nãy mấy con cầm cung đúng rồi giết nó à. mà mấy ừ, con đó thì lâu lâu mới gặp khó cũng không có dễ kiếm đâu không à, nó dễ lắm nó dễ cực kỳ luôn cơ dễ cực kỳ hả <laughs> trên mặt đất này đông lắm ừ đến tối là nhiều ừ tối thì nhiều thôi cái gì đây cái gì đây <laughs> xe đại mà hay là làm một cái nhà vườn ha giống như một cái nhà vườn á hợp lý nhìn cho mẹ nhìn thẩm mỹ hơn á à, có nghĩ gì đâu hả cựu yên tâm yên tâm yên tâm cựu đắt quá nha ờ, cựu dạ, đắt dạ. quá yên tâm liệu sẽ xây nhà vườn ờ sao có nhà vườn đi ủa mình có gắn kính với được không như kiểu nhà dân đó nó có mấy cái, cái cửa kính đó có chứ được được được nhưng mà mình phải grab ra hả cần cái kính grab đào đào đào cát đào cát grab từ cát cứ bỏ vô lò nung á là cát nó thành à. kính rồi quê quê đào cát cái này nè đào cát xong bỏ vô trong cái lò nung ok phải nhà kính luôn hả ừ ờ, cũng được cũng được nhưng mà nó có ảnh hưởng đến quá trình quá trình à, cái à, cây nó mọc không ờ không nhưng mà cái điều là nói chung là nhà chính ờ, nhà kính nhìn nó khó coi lắm thì cũng rồi hả thì thôi cứ xây nhà đá cũng được nhà đá Ủa, em cái dòng sắt xây xây nhà đá hello vũ nguyễn ờ, ờ, vũ nguyên nguyễn mọi người có bao giờ nghĩ cái nghĩ cái trò mình mình xây nhà mình nhốt mấy con kia lại mấy con những con mình á không có nhốt được đâu bị ơi nhốt được hả nó phá banh hả không phải không phải vấn đề phá banh mà là nó đông nó đông lắm sao nhốt hết được đông à. lắm vậy có nhốt vốn, động vật thôi nhóm mấy con nguy hiểm thôi hello mocha nha con đi ngủ đấy mai đi học ok con ngủ ngon á kính dùng cát nung là ra hả ừ. rồi trời tối nhanh thật nếu mà view mà muốn uh, trong trồng trồng cây á nếu mà view mà muốn cho cái cây nó nó phát triển nhanh hơn á thì uh, view uh, đặt đuốc đặt đốt à, đặt đốt gần hả đặt đốt uh, ờ, gần cái cây á nó sẽ ờ, phát triển ồ oh, vậy cơ à? thì cái cây nó cần ánh sáng ừ. ừ. ủa mà khoan một server một server minecraft thì chứa được bao nhiêu người hay giờ mình setup bao nhiêu người cũng được ờ, Sáu mươi Tùy. người 64 người tối đa 64 người cho một server free ờ vậy hả vậy là tính ra là mấy mươi vẫn chơi tốt được sáu 64 người mà nhưng Đó mà chắc là thôi. nhưng mà nhưng mà chắc chỉnh 32 thôi 32 hay làm hai mấy thôi chứ nó sáu giờ chắc sợ sẽ tùy vào cái lượng bốn tư nó sẽ sập mà, mà sẽ server sập server hả bởi vì nó nặng quá à, chắc là cỡ khoảng độ 20 người là đẹp nha 20 là đẹp rồi 20 đẹp rồi ừ, ừ 20 nói chung là tùy lúc thôi tùy lúc á ừ, tùy ờ, tùy theo nói chung là tùy theo quyết định của vi thôi chứ nhưng mà mấy view thì chạy được nhưng mà sợ nó sạch trên website thì đúng không hay là sao ừ nó sạch sạch website vậy là 32 thôi tầm 32 thôi một nửa thôi một nửa là gì nhiều rồi tại vì à, à có cứ... viên mà đâu với lại bây giờ là sao video chắc chắc gì mà một phút được người mà ló view có thì view có tùy theo cái lượng ừ, viewer server thôi ừ, hiện tại bây giờ cùng lắm ờ, mười mấy người là cùng không biết tới 10 người chưa căn cứ theo lượng viewer điều chỉnh tức là sáu bảy người vô cùng hiện tại với cái lượng người xem hiện tại tới sáu bảy người chơi là cùng thì cứ tầm 20 là đẹp rồi ừ. mươi okay. là đẹp rồi không nhiều không ít ngủ thôi nói chuyện cạnh sang sang buổi sáng không có chuyện ba người nữa đã bãi chuyện cạnh rồi ba người ngủ cùng lúc là sẽ chỉ đầu kim cương cái đi qua khắp map nhưng mà nãy giờ có kiếm được kim cương đâu thì vẫn chưa kiếm ra mà ấy con gì vậy Ui. skeleton đập phè ra đó cho ta hồi nãy mà nếu xìu rồi giờ có giá quá đỡ rồi <laughs> ừ. kiếm ra là hồi nãy là mình kiếm ra sắt rồi mình chế đúng không đúng đó. rồi ừ, đúng rồi Nhà quý toàn kiếm kim cương thôi Net, Nether, Nether là gì? Cái cái cái, cái là tay trái là cầu giáp mà nó Thuê tím cái xe tím. luôn cũng được, ừ. thuê xe bò giáp bao nhiêu? Cái đó là thơ là giáp đen ờ, à. Thuê xe bò tùy thôi view ơi đó là chỉ, chỉ, ưu tiên số lượng lớn, cực kỳ lớn như người thôi vậy À, thứ nhất không là số lượng ờ. lớn thứ hai là nếu mà chơi server thường xuyên á nếu mà có người chơi server thường xuyên á thì hãy ờ, nghĩ tới cái việc là gọi thì thôi làm gì giờ cứ cứ cứ ba hai sáu tư trước đợi mình sợ sợ viewer còn than lắc quá lắc quá anh ơi giảm người lại đi <laughs> còn vỡ mồm nữa tầm hai mươi là đẹp nếu rồi mà, nếu mà kêu mà, mà thuê server mà ít khi chơi ít khi vào server chơi thì kể cũng hơi uổng bởi vì là mình đóng thì mỗi tháng rồi đúng rồi khi nào đông lắm mọi người khi nào mà khi nào mà cái kênh mình tầm mấy trăm ngàn sub hay là gì đấy rồi mình có phải khá khá người xem lớn thì tính cái chuyện nó sau cũng được chứ giờ bao nhiêu đâu khi nào mấy chục khi nào kênh khoảng mấy chục ngàn sắp đi rồi mình tính cái chuyện nó sau cũng được mọi người chia sẻ kênh nhiều nhiều tí đi ừ. để cho người làm chuyện đó lúc ừ, đó có mình đầu tư hạng on một server riêng cũng được thôi chứ bây giờ ít người thì mắc chạy về thuê server gì cho tốn kém hợp lý ok ủa leo vang rồi mọi người ủng hộ là leo leo ao ok chắc à. là leo sẽ dừng stream tại đây thôi ok chắc tại đây thôi ừ, giờ cũng giờ khá là muộn rồi rồi ừ. ok ok thì uh, leo cảm ơn uh, à, view với lại uh, ừ. saki uh, tham gia buổi collab ngày hôm nay ok ok vậy tí nữa vậy tí nữa cái gì hỏi Leo về cái vấn đề làm server xong á ừ, ừ, ừ. ừ. thì uh, ừ, nay hay mai gì cũng được ừ, ok okay, thì uh, bye bye mọi người bye bye mọi người bye bye mọi người khi mà sau nha có gì nói chuyện với mọi người trong server discord riêng nhé ừ. ok bye bye mọi người ok